và thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta rất là vui khi mà chúng ta đã hoàn thành được cái đường cầu song tủ lô tô 8998 cho ngày hôm nay đúng chưa ạ? Chúng tôi có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta với cặp song tủ lô tô 89918 chúng ta sẽ giữ và chơi tâm cả từ ngày 24 đến ngày 25 thì đường cầu tới ngày hôm nay là ngày 25 thì đường cầu 98 đã nổ cho tất cả anh chị em cô chị chú bác chúng ta rồi mọi người nhé ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa chúng ta không phải mất tiền cho ngày thứ hai nữa đúng chưa thì ngày hôm nay chúng ta rất là đại thắng cũng như là chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên Zalo số VIP và cũng như là ở trên video này chúng ta đại thắng như thế này mọi người nhé Đấy, ok chưa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn chúng ta đã hoàn thành được cái đường cầu này còn à, và anh chị em chúng ta ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này rồi thì chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt like video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 ở trên à, Zalo số kín số VIP của ngày hôm nay cũng như vậy mọi người nhé ngày hôm nay chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thì à, thật sự để nói thì ở trên Zalo số VIP cho ngày hôm nay đấy, dàn đề cũng như là uh, lô tô cho ngày hôm nay chúng ta đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi mọi người nhé còn ở trên uh, video thì ngày hôm nay đại thắng như thế này thì mong rằng tất cả anh chị em chúng ta uh, cũng cố gắng để lại cho video của tôi một lượt like và cũng như là chúng ta à, cố gắng xem hết video để để cho chúng ta đừng tơi đừng tua giây phút nào mọi người nhé để à, tạo động lực cho kênh và kéo cái tương tác lên cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên đúng không ạ đấy còn ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây để lên video và chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta với một à, đường cầu mới, một cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho công nghệ mới mọi người nhé. Vậy thì à, tiếp tục thì ngày hôm nay vẫn như mọi ngày chúng tôi không chia sẻ cầu kèo mà giờ ở đây chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta có thể cho chúng con ngày mới. Chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023 với những đường cầu cho tất cả anh chị em chúng ta tham khảo đây. Rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho, cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 26 đến ngày 27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 <coughs> bởi vì là những đường cầu ở trên video này là những đường cầu song thủ thủ tục không hai ngày đấy cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy thay vì anh chị em chúng ta bỏ đồng tiền ra để chúng ta chơi cặp song thủ hai ngày thì chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta cùng nhau đồng hành và cũng như là chúng ta sẽ có những con số những đường cầu tỷ lệ cao hơn để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé còn chúng ta không nên là, là à, chơi những con số trên video này bất kể các cái video khác thì nói chung là mỗi kênh có một cái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 sau sàng lọc ra chúng ta sẽ có những đường cầu những con số à, tỷ lệ cao nhất để chúng tôi chốt cho tất cả anh chị em chúng ta Đấy. thật sự phải nói thì những đường cầu à, ở trên Zalo đang ăn thông và sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta là nổ đều thế cho nên là anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé và ở trên Zalo thì được chúng tôi cung cấp đó là bạch thủ lông một số này cầu xiên 2 này dàn đề 10 số cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với à, Zalo cầu kín của chúng tôi mọi người nhé đấy chúng chúng tôi à, không hứa chuẩn 100% nhưng chúng tôi đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta những đường cầu những con số tỷ lệ ăn cao nhất đảm bảo thì uh, chuẩn, chỉnh cũng như là uh, về cái đường cầu uh, tỷ lệ ăn cao Đấy, ăn nổ đều cũng như là có lại cho tất cả anh chị em chúng ta ở trên Zalo cầu kín luôn Đấy, cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm ok chưa rồi chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế này thôi mong rằng tất cả anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh và tiếp tục ủng hộ kênh với những lượt thao tác nhỏ nhẹ và ngắn gọn đó là để lại cho video của chúng tôi một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở dưới chân video và để tạo động lực cho kênh và tạo cái tương tác cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng đi lên cũng chưa rồi ok và chúng tôi tóm đặt ngắn gọn như thế thôi đường cầu à, ngày hôm nay là đường cầu à, Zalo số VIP là ngày đường cầu ngày 26 chúng tôi đã sẵn sàng cầu phải nổi cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi mà bằng một cách nghiêm túc nhất bằng một cách chân thành nhất mọi người nhé để chúng tôi đưa tất cả anh chị em chúng ta về bờ với những đường cầu những con số tỷ đến cao ok chưa ok và xin chào tất cả anh chị em và hẹn tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt số cho ngày hôm sau